Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chương trình, chính sách và dành nhiều nguồn lực chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai các chương trình này, kế thừa và phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức tôn giáo đã có nhiều hoạt động thiết thực với nhiều mô hình, hình thức hiệu quả nhằm trợ giúp đối với những nhóm dân cư yếu thế bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống hòa nhập với cộng đồng. Làm thế nào để phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực này, nhất là việc tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành trung ương với mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương nhằm tạo ra những cơ chế, chính sách, chương trình hợp tác để khuyến khích thúc đẩy việc tham gia của các tổ chức tôn giáo vào lĩnh vực này để các tổ chức tôn giáo tiếp tục tham gia một cách thiết thực, hiệu quả và sâu rộng hơn trong việc bảo trợ các gia đình, các mảnh đời còn nhiều khó khăn bất hạnh giúp cho những cái sáng, cái đẹp, cái lành mạnh trong xã hội ngày càng được nhân rộng lên là vấn đề đặt ra lúc này. Chùa Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là cách mà Thiện Huệ bắt nhịp bài hát về ngày đi học. Không còn đôi tay ngay từ lúc sinh ra, em bị bỏ rơi trước cổng chùa Lộc Thọ 5 năm trước. Và 5 năm qua, Thiện Huệ lớn lên ở ngôi chùa này, được nuôi nấng từ đôi bàn tay của sư bà, sư cô, những đứa trẻ được chùa Lộc Thọ kêu mang, mỗi đứa trẻ một nỗi buồn số phận. Nhưng các bé được sinh hoạt, học hành cùng lớn lên giữa tình thương yêu bao la vô bờ bến của các nhà sư nữ ở đây. Thì quý sư cô nghe tiếng khóc thì đi ra lượm vô nuôi. À, đó, mỗi mười mấy trẻ thì có mười mấy hoàn cảnh à, nó đến cái nhân duyên nó đến với chùa khác nhau tiếng lành đồn xa, nhiều tấm lòng thiện nguyện, nghe chuyện các sư cô nuôi trẻ mồ côi liền tìm đến chùa Lộc Thọ mong góp chút lòng thành. Người thì mang gạo, người thì mang đồ ăn thức uống. Ai cũng mong sao cuộc sống luôn đủ đầy ở ngôi nhà đặc biệt này của những đứa trẻ. Nhờ vậy, nhà chùa có thể xoay sở vượt qua lúc khó khăn, chăm lo chu đáo cho các cháu. Ờ, nói chung các em cũng khó khăn, thì tụi em cũng ờ, gia đình em cũng có chút lòng mình gửi tới cái tình thương mình chia sẻ mình có chút quà cũng biếu cho các hộ gia đình trong đó có các cháu cũng khổ đó và đây em cũng muốn chia sẻ Ngoài 14 trẻ mồ côi sống hẳn trong chùa, còn có 150 trẻ em nghèo trong vùng đang theo học ở các lớp tình thương tại chùa Lộc Thọ. Ngày nào các em cũng ăn uống ở đây. Lo cho bữa ăn của từng ấy đứa trẻ thực sự là điều vô cùng khó khăn đối với các sư cô ở chùa Lộc Thọ. Nhưng những người ở chùa Lộc Thọ tin rằng cái tâm đã giúp họ vượt qua bao vất vả. Sau mỗi năm, các em mỗi lớn lên khỏe mạnh, học hành chăm ngoan, đó như là điều kỳ diệu. Những đứa trẻ mồ côi thì Phước tự cho với tính cách là khuyến khích để cho các cháu nó mừng thì nó cũng cảm thấy là nó cũng được ăn Tết, nó không được giống như bao các bạn khác. Có được những bữa ăn no đủ, được đi học, được vui đùa, đối với trẻ em nói chung là lẽ đương nhiên cần có. Thế nhưng, những điều giản dị ấy lại đang là mong ước của rất nhiều trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi. Dẫu mỗi chúng ta không hiểu hết mọi lẽ trong triết lý của nhà Phật, song lòng nhân ái đã là ngôn ngữ chung gắn kết mọi người có đạo hay không có đạo để cùng yêu thương trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nghèo kém may mắn. Đây cũng là lý do mà nhiều ngôi chùa đã rộng cửa đón các em, nuôi dạy các em nên người. Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu Nam Định là ngày nghỉ nên những đứa trẻ ở nhà với Sơ Lan. Thường ngày chúng đi học lớp mẫu giáo trong xã, tối mới đón về. Mỗi nhóm có 16 cháu do hai nữ tu đảm nhiệm chăm sóc. Hàng trăm mảnh đời trẻ thơ là bấy nhiêu cảnh ngộ khác nhau. Ở đây, những đứa trẻ không phân biệt tôn giáo được chăm sóc chu đáo tận tình. Trẻ bị bệnh được chăm sóc y tế, những trẻ khỏe mạnh được chăm lo giáo dục kỹ năng sống và học hành. Các trẻ ở đây đều tự mình làm hết việc sinh hoạt cá nhân. Lúc đầu thì công việc phục vụ rất là vất vả ờ, và cũng không phải là dễ gì có thể duy trì ở đây phục vụ được. Tuy nhiên thì ờ, vừa là cái sứ mạng, cũng vừa là cái lòng mộ mến và cho nên chúng tôi phục vụ và thấy rằng là khi phục vụ thì gặp rất là nhiều những tấm những, những đứa trẻ bất hạnh đứa trẻ bị bỏ rơi có khi vừa mới sinh ra đã đã bị bỏ rồi hoặc là những đứa trẻ tật nguyền đã bị bỏ ở những nơi này nơi kia mà gần như là đã cập kề về cái chết rồi nhưng mà đã mang đến chúng tôi và chúng tôi đã à, với cái sự hy sinh cần cù của chúng tôi đã cứu sống được đứa trẻ này chúng tôi cảm thấy nó như là một cái điều rất là một cái niềm vui của chúng tôi cô nhi viện Thánh An Bùi Chu là một làng trẻ mồ côi thu nhỏ được xây dựng thiết kế khang trang với hệ thống phòng ở phòng ăn khu bếp nhà nguyện khu vui chơi sinh hoạt chung Hiện ở Cô Nhi Viện Thánh An có 30 nữ tu tình nguyện đến đây làm việc lâu dài để chăm sóc cho trên 120 trẻ mồ côi khuyết tật. Nhìn các bé được chăm sóc sạch sẽ tươm tất mới hiểu được sự vất vả, nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ bến của các nữ tu. Những em có khả năng học thì được cho học văn hóa và học nghề nhằm giúp các em tự lập và hòa nhập với cộng đồng. Lớn lên, các em có thể lập gia đình đi ở riêng hoặc tiếp tục ở lại cô nhi viện làm việc. Các em bắt đầu 4 tuổi là các em đi học với các em mầm non ở ngoài, rồi tiếp tục trường ờ, tiểu học, trung học và cái tiếp tục học. Tôi vẫn nói với con cái thì rằng nếu cái em còn học rồi thì cứ học trong giờ hết hết hết học thì thôi. À, mà nếu không học nữa thì 18 tuổi là phải làm một cái giấy để, để mình xin để mình ở đâu. Ví dụ em sẽ ra ngoài, em muốn đi học nghề gì chúng tôi sẽ tạo điều kiện tìm các đối tác để giúp cho mình để cho các em đi. Thì chú dạy chúng tôi là phải yêu yêu người như yêu mình mà Chúa còn nói rằng ngày phán xét Chúa hỏi rằng thì ta đói đã cho ăn khát cho uống vân vân thì chúng tôi cố gắng làm chuyện này là chuyện bác ái yêu thương đúng với luật đạo của chúng tôi như vậy nghĩa là người công giáo không phải là chỉ là giàu kinh mà còn phải vươn ra và còn tham bác ái yêu thương tất cả những hoàn cảnh khó khăn này. Gần 22 năm nay, toàn bộ kinh phí duy trì cô nhi viện đều do Linh Mục Phạm Ngọc anh lo liệu. Cảm phục trước tấm lòng từ tâm ở cô nhi viện đã có nhiều đoàn khách từ thiện khắp nơi trên cả nước đã đến thăm cô nhi viện Thánh An. Những phần quà tặng, nhu yếu phẩm và tiền đều được ghi vào sổ sách cẩn thận, minh bạch. Ngoài ra, đội ngũ lao động thiện nguyện ở trung tâm cũng tăng gia sản xuất, nuôi lợn gà, trồng rau thả cá, cũng góp phần cải thiện cuộc sống ở cô nhi viện. Tuy nhiên, để phát huy được tiềm năng của các tôn giáo nói chung, trong đó có công giáo, đóng góp vào việc xây dựng những trung tâm bảo trợ xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thì nhà nước phải có những hỗ trợ về cơ sở vật chất và đào tạo chuyên môn. Về phía nhà nước thì tạo điều kiện cho các tôn giáo họ được mở những cái trung tâm, những cái nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tàn tật cũng như là trung tâm dạy nghề. À, nhà nước cũng hỗ trợ cho việc trong đào tạo những cái người mà phục vụ ở những trung tâm đó, những cái cán bộ chuyên trách thường là các nữ tu Ờ, các tu sĩ hoạt động như vậy thì nhà nước phải đào tạo chuyên môn cho họ rồi nhà nước cũng phải giúp đỡ cho họ về cái cơ sở vật chất ví dụ như về đất đai ờ, để họ mở trung tâm ấy ờ, giúp đỡ cho họ những cái cơ sở để họ mở được cái trung tâm còn về phía các tôn giáo thì tôi cho rằng là là là họ xưa nay họ có truyền thống vậy cho nên họ huy động được cái tiềm năng của họ về nhân lực vật lực ví dụ như có thể huy động các nhà hảo tâm và thường các tôn giáo mà mở những trung tâm như vậy thì dễ huy động các nhà hảo tâm đóng góp cái công sức để mà cho các trung tâm hoạt động. Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề. Tại hội nghị, các bài tham luận của các đại diện cơ sở, trợ giúp xã hội và dạy nghề thuộc các tổ chức tôn giáo đã nêu những kinh nghiệm hoạt động tại cơ sở của mình và đề nghị sự trợ giúp về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức hoạt động cũng như huy động nguồn lực. Chúng tôi đã coi qua hết các cái tham luận của các cái cơ sở. À, mỗi một cái cơ sở đều có một cái à, một cái chuyên môn rồi một cái hoạt động à, định hướng riêng và cũng như trong cái công tác giáo dục cũng như trong cái công tác vận động quần chúng cùng tham gia thì cái này là sẽ học được rất nhiều để chia sẻ để hỗ trợ tôi chúng tôi thấy là cái hội này là rất cần thiết Hội nghị cũng đánh giá lại kết quả triển khai chủ trương, biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích, giới thiệu những điển hình của các tôn giáo đã làm tốt nhiệm vụ chăm lo, chăm sóc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều quý vị chức sắc, nữ tu, ni sư, sư cô là những tấm gương sáng về sự tâm huyết với nghề, nhiệt tình, hết lòng thương yêu, uh, chăm sóc con người, về lòng nhân hậu, đức hy sinh, sự công hiến âm thầm trong việc chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội. Thì có nghị định là 68 năm 2008 về cái điều kiện để mà thành lập các cơ sở bảo trợ xã hội của các tôn giáo. Đây là điều rất quan trọng. Đến nay là gần 10 năm, 9 năm rồi đúng không ạ? Nếu mà không quyết tâm, nếu không quyết tâm thì đã không đưa cái điều này vào trong quản lý nhà nước. Rồi cũng năm đó thì Thủ tướng có quyết định 69 về cái chính sách hỗ trợ xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa. Có thể nói là hai cái văn bản cấp quốc gia này rất là quan trọng. Mà chính hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị để xem lại những cái điều quy định trong đây đó đã vận dụng hết được chưa? Đã làm tốt hết chưa? Hội nghị thưa các vị khách Người đứng đầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần làm rõ những giải pháp nhằm phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong bảo trợ xã hội dạy nghề, nhất là việc tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành trung ương với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương nhằm tạo ra những cơ chế, chính sách, chương trình hợp tác để khuyến khích thúc đẩy việc tham gia của các tổ chức tôn giáo vào lĩnh vực này. Làm sao để các tổ chức tôn giáo tham gia một cách thiết thực, hiệu quả và sâu rộng hơn hơn trong việc bảo trợ các gia đình, các mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn bất hạnh, giúp những cái sáng, cái đẹp, cái lành mạnh trong xã hội ngày càng được nhân rộng ngành lao động thương minh xã hội và mặt trận tổ quốc Việt Nam cam kết tiếp tục và sẽ luôn đồng hành cùng các tôn giáo trong việc chăm sóc cho những người yếu thế trong xã hội, làm cho họ thấy rằng đã được sinh ra trên đời này dù mình rất khó khăn vẫn còn có những lúc ấm áp vẫn còn có những nơi nương tựa vẫn còn có những người nói với mình những cái lời ấm lòng với 20 tập thể và 27 cá nhân đại diện được tặng thưởng bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đó là những bông hoa góp phần xây dựng khối đại đoàn kết đạo đời ngày càng vững mạnh. Có thể nói, sức ảnh hưởng to lớn của tôn giáo trong đời sống tín ngưỡng của người dân cũng tạo điều kiện cho các tổ chức này tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng bằng những việc làm thiện nguyện. Với những thuận lợi đó, tin rằng sự quan tâm từ phía chính quyền các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội, hướng dẫn cụ thể, chi tiết các hoạt động bảo trợ xã hội dạy nghề, các tôn giáo sẽ được phát huy và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.